Tướng đã nói về tình hình chiến sự tại cơ dân tướng Sergei Surovikin lần đầu tiên phát biểu trước giới truyền thông kể từ khi ông làm tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình ROSSIA 24, tướng Surovikin mô tả tình hình chiến sự xung quanh thành phố Kherson là đặc biệt căng thẳng, đồng thời cho biết thêm quân đội Nga có thể buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn. Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang NATO từ lâu đã yêu cầu chính quyền Kiev tiến hành các cuộc phản công theo hướng Kherson, bất kể thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine hay dân thường. Ông Surovikin nói, theo tướng Surovikin, Ukraine đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công lớn vào nhà máy thủy điện Kakoka nằm trên sông Binet, cũng như thực hiện các cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa và pháo vào Kherson. Những hành động nêu trên có thể dẫn đến việc e phá hủy cơ sở hạ tầng của trung tâm công nghiệp lớn này và gây thương vong lớn cho dân thường, ông Surovikin cảnh báo. Tướng Surovikin nhận định, trong nỗ lực không ngừng nhằm đánh bật quân đội Nga khỏi các vị trí, Kiev đang dồn toàn bộ lực lượng dự bị ra tiền tuyến. Theo ông, phần lớn lực lượng dự bị của Ukraine là các đơn vị bảo vệ lãnh thổ, những người chưa được đào đào tạo bài bản. Thương vong hàng ngày của đối phương lên tới hàng trăm người. Chúng tôi có một chiến lược khác. Chúng tôi không tiến hành các cuộc tiến công tốc độ nhanh mà tấn công các lực lượng đối phương một cách có phương pháp. Điều này không chỉ giảm thiểu thiệt hại của chính chúng tôi, mà còn giảm đáng kể số nạn nhân là dân thường, ông Surovikin cho biết thêm. Tướng Sergei Surovikin làm tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine từ đầu tháng 10, vì tướng này có bề dày kinh nghiệm chiến đấu. Từ các cuộc chiến ở Chechnya đến chiến dịch ở Syria, ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga vào năm 2017. Tướng chỉ huy Nga, Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Bộ Tư lệnh Quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng phương pháp bị cấm. Tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine Sergei Surovikin vừa cảnh báo rằng ông có thông tin về khả năng Ukraine mở một cuộc tấn công sử dụng các phương pháp tác chiến bị cấm nhằm vào thành phố Kherson, nơi Nga vừa sắp nhập. Theo Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội Nga, quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc tập kích tên lửa ồ ạt vào con đập của nhà máy thủy điện Kakhovska nằm ở thị trấn Nova Kakhovka. Vào hôm ngày 18 tháng 10, Moscow đã tố Kiev thực hiện một cuộc tiến công vào thị trấn này nằm bên trong Kherson, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Ngoài ra, tỉnh trường Kherson Volodymyr Sando thông báo rằng người dân ở khu vực phía đông của tỉnh này đã bắt đầu sơ tán sang phần phía tây của sông Dnieper do mối đe dọa. Xảy ra một cuộc tấn công tên lửa vào nhà máy thủy điện tại đây. Không đưa ra chứng cứ, ông Sando tố lực lượng Ukraine có kế hoạch phá hủy đập thủy điện lớn tại khu vực này. Hàng không tấn Natas dẫn lời tướng Surovikin cũng cảnh báo Kiev đang lên kế hoạch tấn công hội ạt bằng tên lửa và pháo vào thành phố này mà không cần phân tích mục tiêu. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine nhận định các hành động này có thể dẫn tới việc phá hủy cơ sở hạ tầng của một trung tâm công nghiệp lớn và gây ra lượng lớn thương vong cho dân thường. Đồng thời, tướng lệnh Surovikin thừa nhận tình hình ở Kherson đang rất khó khăn cho cả binh lính và dân thường Nga. Tướng chỉ huy Nga, Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Bộ tư lệnh quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng phương pháp bị cấm Tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine Sergei Surovikin vừa cảnh báo rằng ông có thông tin về khả năng Ukraine mở một cuộc tấn công sử dụng các phương pháp tác chiến bị cấm nhằm vào thành phố Kherson, nơi Nga vừa sắp nhập. Theo Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội Nga, Quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc tập kích tên lửa ồ ạt vào con đập của nhà máy thủy điện Kakhovka 5 ở thị trấn Nova Kakhovka. Vào hôm ngày 18 tháng 10, Moscow đã tố Kiev thực hiện một cuộc tiến công vào thị trấn này nằm bên trong Kherson, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Ngoài ra, tỉnh trưởng Kherson Volodymyr Sando thông báo rằng người dân ở khu vực phía đông của tỉnh này đã bắt đầu sơ tán sang phần phía tây của sông Dnieper do một đe dọa. Xảy ra một cuộc tấn công tên lửa vào nhà máy thủy điện tại đây. Không đưa ra chứng cứ, ông Sando tố lực lượng Ukraine có kế hoạch phá hủy hủy đập thủy điện lớn tại khu vực này. Hàng không tấn Natas dẫn lời tướng Surovikin cũng cảnh báo Kiev đang lên kế hoạch tấn công ồ ạt bằng tên lửa và pháo vào thành phố này mà không cần phân tích mục tiêu. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine nhận định các hành động này có thể dẫn tới việc phá hủy cơ sở hạ tầng của một trung tâm công nghiệp lớn và gây ra lượng lớn thương vong cho dân thường. Đồng thời, tư lệnh Surovikin thừa nhận tình hình ở Kherson đang rất khó khăn cho cả binh lính và dân thường Nga. Tướng Nga nói về tình hình chiến sự tại Kherson. Tướng Sergei Surovikin lần đầu tiên phát biểu trước giới truyền thông kể từ khi ông làm tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình ROSSIA 24, e tướng Surovikin mô tả tình hình chiến sự xung quanh thành phố Kherson là đặc biệt căng thẳng, đồng thời cho biết thêm quân đội Nga có thể buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn. Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang NATO từ lâu đã yêu cầu chính quyền Kiev tiến hành các cuộc phản công theo hướng Kherson, bất kể thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine hay dân thường, ông Surovikin nói. Theo tướng Surovikin, Ukraine đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công lớn vào nhà máy thủy điện Kakoka nằm trên sông Binet, cũng như thực hiện các cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa và pháo vào Kherson. Những hành động nêu trên có thể dẫn đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng của trung tâm công nghiệp lớn này và gây thương vong lớn cho dân thường, ông Surovikin cảnh báo. Tướng Surovikin nhận định, trong nỗ lực không ngừng nhằm đánh bật quân đội Nga khỏi các vị trí, Kiev đang dồn toàn bộ lực lượng dự bị ra tiền tuyến. Theo ông, phần lớn lực lượng dự bị của Ukraine là các đơn vị bảo vệ lãnh thổ, những người chưa được đào tạo bài bản. Thương vong hàng ngày của đối phương lên tới hàng trăm người. Chúng tôi có một chiến lược khác. Chúng tôi không tiến hành các cuộc tiến công tốc độ nhanh, mà tấn công các lực lượng đối phương một cách có phương pháp. Điều này không chỉ giảm thiểu thiệt hại của chính chúng tôi, mà còn giảm đáng kể số nạn nhân là dân thường, ông Surovikin cho biết thêm. Tướng Sergei Surovikin làm tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine từ đầu tháng 10, vì tướng này có bề dày kinh nghiệm chiến đấu từ các cuộc chiến ở Chechnya Armenia đến chiến dịch ở Syria. Ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga vào năm 2017. Tướng chỉ huy Nga, Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Bộ Tư lệnh quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng phương pháp bị cấm. Tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine, Sergei Surovikin, vừa cảnh báo rằng ông có thông tin về khả năng Ukraine mở một cuộc tấn công sử dụng các phương pháp tác chiến bị cấm nhằm vào thành phố Kherson. Wilson, nơi Nga vừa sắp nhập. Theo Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội Nga, quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc tập kích tên lửa ồ ạt vào con đập của nhà máy thủy điện Kakhovskaya 5 ở thị trấn Nova Kakhovka. Vào hôm ngày 18 tháng 10, Moscow đã tố Kiev thực hiện một cuộc tiến công vào thị trấn này nằm bên trong Kherson, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Ngoài ra, tỉnh trưởng Kherson Volodymyr Sando thông báo rằng người dân ở khu vực phía đông của tỉnh này đã bắt đầu sơ tán sang phần phía tây của sông Dnieper do mối đe dọa. Xảy ra một cuộc tấn công tên lửa vào nhà máy thủy điện tại đây. Không đưa ra chứng cứ, ông Sando tố lực lượng Ukraine có kế hoạch phá hủy đập thủy điện lớn tại khu vực này. Hàng thông tấn Natas dẫn lời tướng Surovikin cũng cảnh báo Kiev đang lên kế hoạch tấn công ồ ạt bằng tên lửa và pháo vào thành phố này mà không cần phân tích mục tiêu. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine nhận định các hành động này có thể dẫn tới việc phá hủy cơ sở hạ tầng của một trung tâm công nghiệp lớn và gây ra lượng lớn thương vong cho dân thường. Đồng thời, tư lệnh Surovikin thừa nhận tình hình ở Kherson đang rất khó khăn cho cả binh lính và dân thường Nga. Tướng chỉ huy Nga, Ukraine có kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Bộ Tư lệnh Quân đội Nga nhận định Ukraine lên kế hoạch phóng tên lửa vào đập thủy điện ở Kherson. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine cho biết, ông nhận được thông tin về khả năng Ukraine tấn công bằng phương pháp bị cấm. Tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine, Sergei Surovikin, vừa cảnh báo rằng ông có thông tin về khả năng Ukraine mở một cuộc tấn công sử dụng các phương pháp tác chiến bị cấm nhằm vào thành phố Kherson, nơi Nga vừa sắp nhập. Theo Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội Nga, quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc tập kích tên lửa ồ ạt vào con đập của nhà máy thủy điện Kakhovska nằm ở thị trấn Nova Kakhovka. Vào hôm ngày 18 tháng 10, Moscow đã tố Kiev thực hiện một cuộc tiến công vào thị trấn này nằm bên trong Kherson, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Ngoài ra, tỉnh trưởng Kherson Volodymyr Sando thông báo rằng người dân ở khu vực phía đông của tỉnh này đã bắt đầu sơ tán sang phần phía tây của sông Dnieper do mối đe dọa. Xảy ra một cuộc tấn công tên lửa vào nhà máy thủy điện tại đây. Không đưa ra chứng cứ, ông Sando tố lực lượng Ukraine có kế hoạch phá hủy đập thủy điện lớn tại khu vực này. Hàng thông tấn Nga TASS dẫn lời tướng Surovikin cũng cảnh báo Kiev đang lên kế hoạch tấn công ồ ạt bằng tên lửa và pháo vào thành phố này mà không cần phân tích mục tiêu. Tư lệnh quân Nga ở Ukraine nhận định các hành động này có thể dẫn tới việc phá hủy cơ sở hạ tầng của một trung tâm công nghiệp lớn và gây ra lượng lớn thương vong cho dân thường. Đồng thời, tư lệnh Surovikin thừa nhận tình hình ở Kherson đang rất khó khăn cho cả binh lính và dân thường Nga. Tướng Nga nói về tình hình chiến sự tại Kherson. Tướng Sergei Surovikin lần đầu tiên phát biểu trước giới truyền thông kể từ khi ông làm tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình ROSSIA 24, tướng Surovikin mô tả tình hình chiến sự xung quanh thành phố Kherson là đặc biệt căng thẳng, đồng thời cho biết thêm quân đội Nga có thể buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn. Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang NATO từ lâu đã yêu cầu chính quyền Kiev tiến hành các cuộc phản công theo hướng Kherson, bất kể thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine hay dân thường. Ông Surovikin nói. Theo tướng Surovikin, Ukraine đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công lớn vào nhà máy thủy điện Kakhovka nằm trên sông Dnep, cũng như thực hiện các cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa và pháo vào Kherson. Những hành động nêu trên có thể dẫn đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng của trung tâm công nghiệp lớn này và gây thương vong lớn cho dân thường ông Surovikin cảnh báo. Tướng Surovikin nhận định, trong nỗ lực không ngừng nhằm đánh bật quân đội Nga khỏi các vị trí, Kiev đang dồn toàn bộ lực lượng dự bị ra tiền tuyến. Theo ông, phần lớn lực lượng dự bị của Ukraine là các đơn vị bảo vệ lãnh thổ,